Việc vừa đầu tôi xin gửi đến tất cả những người anh em bao Tuy không xứng cùng ngày cùng tháng nhưng cũng đã sát cánh cùng bên nhau Vượt qua bao nhiêu là giai đoạn từ thành công cho đến khó khăn Dù sống to hay là nhỏ lớn mặc kệ cuộc đời khi nó khó ngăn Nếu sau này bọn mày giàu có tao không xin một đồng nào đâu Bởi đồng tiền lúc nghịch tình nghĩa xin mày hãy nhớ để còn chào nhau Tao sợ mày làm đường lạc lối bởi cám dỗ quy lực đồng tiền Đồng tiền khôn lực tiền đi trước những đồng tiền ngu để tao đón cho bạn hiền Tao không nói bọn mày không biết anh em thất vọng trong danh sách chó nó cũng khó mày đến cuối đời còn đi chốt hạ phải sống làm sao trong tốt dạ tình nghĩa anh em là chưa cốt á tiền bạc lời danh là không tốt á đến cuối đời còn đi chốt hạ phải sống làm sao trong tốt dạ tình nghĩa anh em là Đồng tiền chỉ là mảnh giấy nhưng nó có thể biến chất con người Đồng tiền lôi kéo khi một người đi, người ở lại nhếch môi thầm cười Chạy theo tiếng gọi đam mê em đem tình nghĩa ra đổi chết. Cuộc sống hiện đại sống về đồng tiền khiến con người em đổi khác Sương gió phủ đời trai còn tiền tài che mắt gái Em bán lương tâm cho đồng tiền khi mà họ nhìn nhan sắc khoái Tình cảm mua bằng tiền thì đối với tôi là rẻ mà có tiền công quy thiên hạ em sẽ thấy cõi tạm này tẻ nhạt hạnh phúc với em là khi trong tay em có thật nhiều tiền đến lúc đứng trên đỉnh cao em sống cô độc cũng mai đây ai sẽ bên em khi mà nhan sắc em tàn phai quá khứ bụi bận khi em nhìn lại càng nhìn mới thấy em càng sai tiền nhiều để làm gì để rồi nhìn nhau như xa lạ tiền nhiều để làm gì nhìn em quay bước theo người ta lối sống xa hoa chạy theo đồng tiền em bán cái hạnh phúc bền lâu tình cảm mà mua bằng tiền không lúc nào mà bền đâu